Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục một lần nữa quay trở lại với cái kênh uh, ờ, Tiến số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá nha anh em. Thì trong lần này, như Tiến đã nói thì Tiến sẽ tiếp tục lên các video nhận định tại các trận đấu C2 cho anh em. Đó, thì cái trận đấu giữa cái thằng MU với Sevilla, đây anh em, cái trận đấu giữa MU với Sevilla tại tứ kết lượt đi được diễn ra vào lúc 2 giờ rạng sáng ngày 14. Đó, tức là phi hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai thì Tiến cũng đã lên cho anh em nhận định về cái trận đấu này đó thì tiếp theo đây tiến sẽ nhận định thêm cho anh em một cái trận đấu uh, diễn ra được cùng giờ diễn ra cùng giờ đó chính là trận đấu giữa Juventus Sporting đây thì trước khi trước khi mà nói về trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trước nhé đây anh em tiến sẽ cho anh em xem mã kèo của Juventus Sporting thì trận đấu này à, hiện tại nhà cái đã đưa ra các mã kèo như là kèo chấp này à, Juventus chấp nửa trái chấp 0.75 cùng với 0.25 trước cái thằng à, Sporting trong cái trận lượt đi trên sân nhà của Juve mùa này đó và mức tài xỉu trận đấu này có mức là 2.25 hai hòa và 2.5 à, và 0.75 với một hòa đó chính là mức tài xỉu ở trong hiệp 1 nha anh em thì về kèo chấp trong hiệp 1 thì Juventus cũng sẽ chấp lần lượt trước à, Sporting với mức chấp là 0.25 và 0.5 đấy thì hiện tại do tiến nhận định trận đấu này cùng với những trận đấu còn lại tại cúp C2 trong ngày hôm nay khá là sớm đó vì vậy chưa có được những cái nhiều cái mã kèo như là kèo thẻ kèo gốc nào cho anh, chơi, anh em chơi cho nên với những mã kèo hiện tại tiến vẫn sẽ cố gắng đưa ra những cái nhận định cũng như những cái tỷ lệ kèo nó chuẩn nhất nó hợp lý nhất cho anh em có thể đầu tư nhé thì tiến cũng xin nhắc lại đây chỉ là những cái mã kèo mà tiến chuẩn bị đưa ra cho anh em tham khảo thôi nên sẽ không có gì là chắc chắn hết anh em hãy cân nhắc trước khi vào nhé những cái mắc kèo mà chuẩn hơn thì tiến sẽ đẩy riêng lên trên nhóm cho anh em chơi ok cho anh em vì trước giờ bóng lăn ấy tiến nắm bắt được cái đội hình chính thức của tụi nó biết chơi với sơ đồ nào đó biết nó chơi sơ đồ sao có những cầu thủ nào đã chính cầu thủ này dự bị chiến thuật như thế nào lúc đó tiến mới sâu kỹ lại và đưa những mắc kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em chơi được còn trên youtube nhận định sớm chủ yếu là cho anh em tìm kiếm được cái video để cho anh em tham khảo thôi đó anh em nhớ nha ok còn cái việc á, mà để có một cái trang chơi như tiếng này tiếng cũng xin nói lại một lần nữa để có một cái trang chơi như thế này thì bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking đấy anh em đó nếu như mà anh em có xài cái đó hoặc là anh em có sử dụng cái ví momo ví momo ấy đó anh em có sử dụng một trong những cái nền tảng đó thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách đăng ký một cái trang chơi trực tiếp như là tiến đấy tự cầm trang mà chơi không ảnh hưởng đến anh hết không được ảnh hưởng tới ai luôn đó thích vào mã nào vào à, còn thích chơi xong rồi bán kèo sau đó thoải mái hết đúng anh em mình phải chơi chủ động như vậy mình mới chơi được đúng không thí dụ như trận này mà khó vào kèo á đó, đó thêm mã chấp này nửa trái nhưng mà khó không có ngon khó vào thì anh em có thể đợi bóng lăn tầm 15 20 phút gì đó coi thế trận nó diễn ra như thế nào đấy xem chân hai đội ở trận đấu này đá hay hay dở đội nào đang xuống phong độ đó lúc đó anh em canh nó đá xong anh em tầm 15 20 phút anh em đợi kèo hạ xuống anh em vào lựa chọn cái đội mà hợp lý nhất để vào để kiếm cơm gạo đó là cái việc anh em lợi thế khi anh em chơi trên trang chứ như mà anh em chơi báo ngoài trước ba bốn tiếng ấy chưa biết được cái đội hình ra sân của nó nè chưa biết được thông tin của hai bên ra sao lúc đó anh em chơi có phải là chơi hên xui không chơi 50 50 không chơi như vậy để làm gì đúng không đó chơi bên ngoài báo ngoài của thầu cò vừa bị mất like mất phí mà còn lại lại không biết được chính xác cái đội hình của nó nữa chơi như vậy là là không có bao giờ mà có lãi được đâu anh em chơi hên xui thôi đó muốn có một trang chơi như thế này thì cứ liên hệ ngay cho Tiến số Zalo của Tiến này 0963 731 346 hoặc là anh em cũng có thể liên hệ cho Tiến qua những cái đường link ở dưới phần mô tả trong video thì mỗi cái video Tiến đều dán những cái đường link dưới phần mô tả anh em nhớ nhé dưới phần mô tả như cá nhân này facebook cá nhân telegram fanpage cùng với tiktok anh em có thể lít một trong những cái đường link này để liên hệ trực tiếp cho tiến còn thấy mà không muốn liên hệ bằng đường link cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo tiến để phía dưới góc màn hình trong video này đây 0963 731 346 đó anh em chỉ cần liên hệ thôi tiến sẽ hỗ trợ anh em hết mình ok cho anh em à, ngoài ra trên trang trên trang cái việc anh em chơi anh em nắm lợi thế khi chơi trên trang là chủ động vào các mã kèo mà anh em thích ngoài ra còn có các mã kèo rất là dị như là mã kèo cả hai đội cùng ghi bàn này đấy rồi một đội ghi bàn hay là không có bàn thắng nào rồi lẻ hay chẳng này đó rồi bàn thắng đầu bàn thắng cuối rồi à, cược đội thắng đội nhà này đó nói chung rất nhiều mã kèo cho anh em chơi mã tỷ số nó cũng ăn cao hơn các trận à, mã tỷ số ở ở ở ở bên ngoài ở những trang khác nữa đó anh em thấy lợi không nói chung tiến xin nói một lần nữa nếu như anh em thật sự mà anh em nào đang thua tha sao bờ muốn gỡ gạt đó muốn cùng tiến đi chặng đường dài muốn kiếm cơm gạo hoặc là những anh anh em nào mà đang có một cái kinh nghiệm về banh bóng nhưng chưa thể tìm một cái trang chơi uy tín thì cứ đừng có ngại đừng có ngại mà không liên hệ cho tiến nha cứ trực tiếp liên hệ cho tiến qua những thông tin tiến vừa nói số zalo hoặc là thông tin bốn cái đường link dưới phần mô tả video đó chỉ cần anh em có được cái số tài khoản có xài internet banking chuyển khoản online hoặc là ví momo thì tiến sẽ lập tức hỗ trợ anh em hết mình nhưng tiến cũng nói trước nha anh em thật sự tin tưởng thì hãy liên hệ còn nếu mà sợ bị lừa này nọ tốt nhất đừng có liên hệ mất thời gian hai bên thôi đừng có nhắn tin hỏi trang này uy tín hay không hay là là chơi có bị sao hay không nạp được mà rút không được rồi sao anh tiến nói thẳng là nhắn tin như vậy là tiến lóc luôn nha tiến không có hỗ trợ những anh em đó thật sự tin tưởng thì hãy liên hệ chơi đỡ mất thời gian hai bên ok Tiến sẽ không nói nhiều về cái phần đó nữa nhé Anh em cần thì cứ liên hệ Tiến sẽ giúp Thì quay trở lại với cái mã kèo này Anh em hãy cùng Tiến đảo qua về phân tích cũng như nhận định về hai cặp đấu này Trước khi mà đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất nha anh em Đây thì trước tiên anh em có thể thấy là do nhận định sớm đó nên chưa có được cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội mà các chuyên gia đưa ra nên tiến cũng bỏ qua cái phần đội hình ra sân dự kiến nha thì tiếp theo anh em hãy nhìn vào cái phong độ của hai đội anh em có thấy này thằng Juve lẫn cả Sporting đều có phong độ cực kỳ cao trong thời gian gần đây đó Juve thì nó chỉ nhận duy nhất là hai thất bại, một trận hòa và có đến 7 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường. Đó một phong độ cực kỳ tốt. Trong đó có đến 6 trận thắng mà thằng Juve này nó giành chiến thắng nhưng không để bị thủng lưới trước mọi đối thủ luôn. Đó phong độ khá là tốt. Mặc cho mặc dù mặc dù do là là ở hai trận gần nhất nó hòa 1-1 với Inter này cũng như là trận thua 1-2 trước Lazio. Đó nhưng mà trước đó nó đã thể hiện một cái phong độ rất là tốt rồi anh em nên không thể trách được cái thằng Juve được. Đó, thử anh em mà trải qua như những gì của đội bóng đó anh em mới hiểu đúng không nó đã từng bị mắc 15 điểm đó, bị mắc đến 15 điểm tại tại cái những cái lỗi mà của câu lạc bộ mang đến nó nhưng mà nó vẫn thi đấu kiên cường và đến hiện nay thì sao đây tiến sẽ cho anh em xem này đến hiện nay thì nó vẫn vươn lên được cái vị trí là thứ bảy trên bảng xếp hạng Serie A đó với 44 điểm sau 29 vòng đấu 18 thắng 5 hòa và 6 thất bại nếu như nó không bị trừ 15 điểm thì chắc chắn hiện tại nó đang đứng ở vị trí thứ hai của Serie A rồi nè với 59 điểm rồi đúng không đó rất là đáng khen dành cho Juve này dù cho bị trừ điểm khá là đáng tiếc nhưng nó vẫn có một cái phong độ cực kỳ ổn và đang cạnh tranh trực tiếp để chen chân vào cái vị trí top 5 lẫn top 4 tại Serie A mọi đều có đều có thể uh, mọi chuyện đều có thể đối với Juve nha anh em đó vì khoảng cách hiện tại chỉ là 6 7 điểm thôi không có nhiều nữa đấy một phong độ cũng khá là tốt luôn còn về đội khách về đội khách Sporting tuy nó chỉ có hai hòa và à, hai uh, trận hòa và tổng cộng là 7 chiến thắng ở 9 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường bất bại tất cả 9 trận một phong độ cũng cực kỳ tốt của Sporting nhưng anh em nên nhớ tại cái giải quốc vô địch quốc gia Bồ Đào Nha sẽ không thể nào mà so sánh được với giải Syria hay là uh, La Liga cũng như là ngoại hạng Anh và Bundesliga đúng anh em đó Bồ Đào Nha chỉ là một cái đội bóng mà mà không có được nhiều các câu lạc bộ nổi trội đó ngoài chỉ là ờ, như tiếng sẽ cho anh em xem này ở bộ nhiệt bồ đầu nha thì nó chỉ có những câu lạc bộ mà mà khá là mạnh và nổi tiếng cũng như là Sporting này đó Sporting cũng là một trong những câu lạc bộ mạnh nha anh em đó cùng với Porto và Benfica này đấy chỉ có ba câu lạc bộ này tiếng thấy là mạnh của Sporting thôi ổ mạnh của uh, giải vô địch gia bồ đầu nha thôi nhưng mà dạo gần đây ở mùa giải năm nay tiến lại phát hiện thêm một câu lạc bộ là Barra đó đang có phong độ khá là tốt mùa giải năm nay chắc chắn nó cũng là một cái nhân tố à, tại giải vô địch quốc gia châu Âu ở mùa sau đúng không anh em đấy nếu như mà nó giữ được cái vé C1 mùa sau nó cũng là một cái nhân tố đây nè đấy thì nhìn về cái bảng xếp hạng ờ, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha anh em có thấy là Sporting nó đang yên phận ở cái vị trí top 4 khó có ai có thể vượt vượt vượt qua được cái vị trí top 4 của nó đấy cho nên tiếng mới nói là cái khoảng cách anh em nhìn số điểm thôi cũng có thể thấy là sự chênh lệch của các đội bóng khá là cao tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đúng không đó cho nên à, với cái trận cầu này dù cho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 thì hai đội này chỉ có một lần duy nhất đối đầu với nhau tại trận lượt đi lẫn lượt về đó chính là hai trận anh em chính xác hơn là hai trận đối đầu với nhau tại cái giải cúp C1 vào năm 2016 2017 đấy thì ở cái lượt trận đó cái thằng Juve ở lượt đi trên sân nhà đã thắng Sporting với tỷ số 21 và lượt về trên sân nhà của Sporting thì Sporting đã hòa với Juve tỷ số 1 điều đấy và hai đội đã à, tổng có tỷ số ở cái trận C1 năm đó là Juventus thắng với tỷ số là 3-2 đó và tiến vào vòng tiếp theo và đã lội trực tiếp cái hình spot tin này đấy và đến hiện tại 6 năm sau hai đội mới có dịp để tái ngộ với nhau đúng không anh em và cái trận mở màn cũng như là là hồi à, năm 2017 sẽ chinh chiến trên sân nhà của Juve trước đó nhưng mà ở thời điểm này Juve thậm chí còn mạnh hơn cái thời điểm đó rất là nhiều nha anh em đấy cho nên với những gì mà Tiến vừa phân tích cũng như tỷ lệ kèo mà chị cái đưa ra hiện tại Tiến sẽ có các mã kèo dành cho em à, dành cho anh em trong cái trận cầu này đây đầu tiên là anh em có thể đầu tư cho tiếng vào cái mã kèo là Juve đó anh em có thể đầu tư cho tiếng vào mã kèo là Juve chấp 0.5 này đấy cũng như là Juve chấp 0.25 mở hiệp 1 thì hai mã kèo này phải nói là cực kỳ à, cực cực kỳ à, có thể dễ chơi trong cái à, trận cầu này đúng không anh em vì tiếng đơn giản thôi những gì mà tiếng đã phân tích Juventus nó mạnh hơn Sporting ở thời điểm hiện tại cũng như đội hình nó cũng mạnh hơn nó dù cho phong độ Sporting này nó bắt bại liên tiếp đi nhưng mà cái giải vô địch quốc gia của cái nước của nó nó không thể so sánh được với Serie được đấy cho nên uh, với cái phong độ Juventus cũng đã từng trải qua là 7 8 trận thắng liên tiếp ở mùa giải này chắc chắn là Botin nó sẽ khó mà có được điểm số trước Juve đặc biệt là được khi mà phải làm khách trên sân nhà của Juve nữa đấy nên Tiến sẽ chọn đầu tư cho Juventus trong cái mã kèo này đó Juventus chấp nửa trái cả chặn này cùng với 0.25 ở ngay trong hiệp 1 anh em phải hợp mã trùng máu anh em vào còn không thì anh em có thể đánh ngược lại anh em nhớ nha tiếng không bao giờ khuyến khích anh em vào các mã kèo này cả anh em lấy hợp ý trùng mã thì vào thôi còn không thôi đó còn những mã kèo chuẩn hơn thì chắc chắn tiếng sẽ gửi riêng lên trên nhóm cho anh em chơi vì à, hiện tại anh em hiện tại tiếng vẫn chưa nắm bắt được cái đội hình ra sân chính thức của nó chưa biết được cái thông tin của tụi nó chơi với sơ đồ gì chiến thuật gì lỡ như trước giờ gã săn đi trước giờ gã săn tầm 1 2 tiếng tiếng mà nắm được những cái thông tin quan trọng ấy kiểu như là những cầu thủ quan trọng trụ cột của Juventus có những ngày bị chấn thương đấy nếu như mà lúc đó Tiến thấy tình hình không ổn Tiến sẽ đẩy cái mã kèo nó chuẩn hơn mới hơn lên riêng trên nhóm cho anh em chơi đó lên riêng trên nhóm thôi vì lúc đó đẩy lên YouTube nó không kịp đâu anh em cho nên anh em muốn lấy mã kèo chuẩn đó đặc biệt là đang thua tha sao bò muốn gỡ gạt muốn cùng Tiến lấy những mã kèo chuẩn nhất để đầu tư thì cứ liên hệ với Tiến đấy cứ liên hệ với tiến qua cái số zalo 0963731346 hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong video này gồm có facebook nè fanpage nè tiktok với tele đấy anh em cứ liên hệ đi tiến sẽ trực tiếp hướng dẫn anh em à, cũng như là đưa tất cả anh em vào nhóm để nhận những mã kèo chuẩn nhất để cùng à, đi với tiến ở chặng đường gì ở chặng đường cực là dài phía trước đúng không thì hiện tại tiến hơi bệnh tiến đã nói video nhiều ở video trước rồi tiến hơi mệt trong người với lại tiến đang có bệnh trong người ấy đó mấy bữa nay tiếng thức khuya nhận định bóng cho anh em này bóng đá cho anh em rồi lại cho mã kèo các anh em ở cái chặng khuya cũng như là C1 rồi ngoại hạng rồi các giải hàng đầu châu Âu khác anh em cho nên bây giờ cái giọng của tiếng hơi bị khàn ấy tiếng mà có nói chuyện lấp dấp hay gì anh em thông cảm ha cho tiếng xin lỗi nha tiếng cũng đã cố gắng rất nhiều để lên video cho anh em tham khảo các mã kèo này đấy mong cho anh em là hiểu cho tiếng là không có trách tiếng về những những khi tiếng nó bị lấp dấp hay là ho trong video nhá ok thì thật sự tiến chia sẻ một lần nữa nếu như anh em muốn chơi trên trang muốn có một cái tài khoản chơi trên trang giống như tiến này đó tự động chủ động cầm cái trang để chơi thì cứ liên hệ trực tiếp cho tiến qua số zalo nếu hoặc là bốn cái đường link dưới phần bình luận cũng như phần mô tả trong video này đấy nhưng anh em bắt buộc phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online internet banking đấy anh em hoặc là có xài ví momo đó có xài những cái cái cái cái cái chuyển khoản đó thì hãy liên hệ cho tiến nha Tiến mới có thể giúp đỡ anh em tạo một cái trang được còn nếu như anh em không có sử dụng tài khoản ngân hàng thì Tiến phải chịu rồi đó anh em mà có sử dụng tài khoản ngân hàng mà không có internet banking Tiến cũng chịu luôn anh em không thể nào đăng ký một cái trang được vì phải có cái internet banking hoặc là ví momo anh em mới có thể chuyển khoản trực tiếp trên cái điện thoại của mình đó để nạp vào cái trang để chơi cũng như là rút trực tuyến từ cái trang này về số tài khoản của anh em ok cho anh em đấy thì Tiến cũng sẽ không nói nhiều dài dòng về những cái video này nhé anh em thấy hợp mã trùng ý thì anh em có thể vào những mã kèo mà Tiến đưa ra còn anh em nào mà thật sự muốn vào nhóm thu xa sau bờ muốn đi với Tiến chặn được dài hoặc là những anh em nào mà có nhiều kinh nghiệm về bánh bóng đó muốn có một sang chân sân chơi muốn có một trang chơi uy tín thì cứ liên hệ ngay cho Tiến Ok, Tiến cũng sẽ kết thúc video này tại đây. Anh em đừng quên để là một bình luận dự đoán về tỷ số của thằng Juve với Sporting trong trận cầu này. Tiến sẽ lựa chọn anh em nào mà mà dự đoán chuẩn nhất, nhanh nhất sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt Tiến sẽ giao dịch bằng cái hình thức là chuyển khoản cho anh em đó nhé Ngoài ra anh em cũng đừng có quên là ấn like ở trong cái video này đó và để lại cho kênh Tiến số kèo cũng như là kênh uh, Tiến bóng đá này hai cái kênh này mỗi kênh một cái lượt đăng ký theo dõi nha anh em ok tiến chúc anh em luôn ờ, thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như chúc anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống nha